Phần 1. Phần kiến thức Ở phần kiến thức, cô giáo Ngọc Lan có những ví dụ sau. Cô mời các con cùng quan sát. Ví dụ 1. 72 chia cho 9 bằng 8. Các con cùng quan sát thấy số 17, số 72 có chữ số 7 và chữ số 2. Ta lấy chữ số 7 cộng chữ số 2 bằng 9. Tổng của hai chữ số là 9. Cô đem 9 chia cho 9 được 1. Như vậy, tổng các chữ số đem chia cho 9 là một phép tính chia hết. Vì vậy, 72 chia hết cho 9. Số tiếp theo, số 657 chia cho 9 được 73. Ta lại có trong số 657 có các chữ số số 6 cộng số 5 cộng chữ số 7 bằng 18. 18 là tổng của ba chữ số. 6, 5 và 7. 18 chia cho 9 được 2. Như vậy tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Số 657 cũng chia hết cho 9. Sang ví dụ tiếp theo. Cô có số 182 chia cho 9 bằng 20 dư 2. Ta lại dễ dàng nhận thấy các chữ số của số 182 gồm 1 cộng 8 cộng 2 bằng 11. Tổng các chữ số của nó là 11. 11 đem chia cho 9 được 1 và dư 2. Như vậy, tổng các chữ số của nó khi chia cho 9 mà có dư thì số đó sẽ không chia hết cho 9 và cụ thể số 182 chia cho 9 bằng 20 và dư 2. Ví dụ tiếp theo của cô giáo, cô có số 451 đem chia cho 9 bằng 50 và dư 1. Ta có các chữ số của số 451 gồm số 4, số 5 cộng số 1 bằng 10. Tổng các chữ số của số 451 là 10. 10 khi đem chia cho 9 thì được 1 và dư 1.